Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà hai lô đất. Hai lô này nó nằm trên à, mặt tiền đường nhựa 28m luôn. Thì hướng mình đang quay đây là đi vào khu nghiệp Bkmax. Từ vị trí này vào khu nghiệp Bkmax chắc tầm khoảng 6 cây nha cả nhà. Và hai lô đất này của mình nó nằm phía bên này, đây. ở à, ngay đám mì này này. Ở trên à, trục đường này có nhiều đám mì lắm nhưng đám mì này hiện tại cũng sắp thu hoạch rồi. À, ngang là 5m, sâu là 42m nha cả nhà hai lô có giá là 1 tỷ 100 triệu và giá bán này thì à, tương đối nha nói chung là cũng ngộp nhưng mà tương đối không phải là quá ngộp so với những vị trí à, lô khác nhưng mà à, nếu mà cái nhà mua thì à, cũng là một trong những vị trí mà chúng ta có thừa chúng ta mua được nha cả nhà tại vì từ vị trí này đi ra tướng 4 tới tướng 4 là là cái qua nói chung là qua cái cái đám cao su này này là tướng 4 thì lát nữa mình lên xe mình mình đi mình vay á thì cái cả nhà sẽ thấy à à, thì à, ngay vị trí này của chúng ta ra tuyến 4 tầm khoảng là 500m và từ vị trí này chúng ta ra trung tâm hành chính theo hướng này của mình à, thì tầm khoảng là 3 km nha cả nhà tầm 3 km và hiện tại ở khu công nghiệp Đồng Phú à, của, của mình đây tức là ở Đồng Phú này thì hiện tại à, khu vực đang cực kỳ phát triển phát triển và cơ sở hạ tầng tức là đường sẽ được ờ, làm rất là nhiều được khơi công cũng như là mở rộng ví dụ như con đường này thì sẽ được mở rộng thành 28 m à, bên cạnh đó thì à, các nhà đầu tư cũng tập trung vào đây cũng khá là nhiều đặc biệt là thu hút những nhà đầu tư ở Bình Dương và Sài Gòn bên cạnh đó thì còn có những nhà đầu tư ở phía Bắc ở miền Bắc vào đây cũng khá khá là nhiều nha cả nhà và họ vào đây họ sinh sống ở trong này tức là thơ nhà của hay là uh, mua hán lô đất rồi xây nhà trong này ở luôn trong này luôn đó mà lập nghiệp cũng như là đầu tư đất ở khu tại Bình Phước này của mình thì cái này thực tế nha nếu ai nếu như mà à, ai đã quan tâm ở đầu phố này từ 2020 tới giờ thì sẽ sẽ biết được câu chuyện này có rất là nhiều nhà đầu tư ở miền Bắc đó, họ vào đây họ hiện tại cũng đang sinh sống ở đây luôn và đặc biệt là họ mở rất là nhiều quán quán kinh doanh ở đây kiểu như là quán ăn à, rồi một số mặt hàng kinh doanh khác à, quán nhậu à, quán pizza quán cà phê à, kinh doanh shop quần áo trẻ em rất là nhiều nha cả nhà và như vậy thì à, quay lại cái, cái câu chuyện là lô đất này của mình này có diện tích là 5 nhân cho 42 có 100 mét thổ cư có hai lô nha cả nhà Ờ, giá bán là 1 tỷ mốt thì uh, hiện tại thì chúng ta nhìn hiện tại bây giờ này chúng ta nhìn xung quanh toàn là cao su thôi nếu như mà ai chưa đầu tư theo cái ờ, phân khúc là bám theo quy hoạch cũng như là bám theo công nghiệp thì rất là sợ mình đảm bảo là cực kỳ sợ luôn tại vì toàn là cao su thôi đây mì đất không nhà chưa có đúng không ạ thì thì không không dám mua đâu nhưng mà đối với những ai mà đã đầu tư rồi hay là từ 2020 mà đã theo đồng phú rồi thì sẽ hiểu được câu chuyện ở tại đồng phú Bình Phước và sẽ chắc chắn là sẽ sẽ mua nhưng mà tại thời điểm này thì cái giao dịch nó chậm tại vì cái tình hình này là tình hình chung ở ngân hàng siết tín dụng cũng như là một số thay đổi của ờ, chính sách nhà nước à, thì làm ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như là à, cái à, giao dịch của của của của các nhà đầu tư cho nên thì à, khả năng mua hàng cũng khá là thấp còn sâu với vị trí này vị trí này sâu những vị trí mà mình toàn đã review á thì vị trí này thì à, gọi là tương đối đó, và cũng có ngộp chứ không phải là à, không có nhưng mà với cái giá bán như thế này á thì à, có những vị trí khác là sẽ tốt hơn nhưng mà toàn vẫn review vị trí này thì đối với vị trí này thì à, chúng ta cũng có thể gọi là tạm đầu tư được nha còn nếu như mà giá mà, mà thấp hơn một xíu nữa thì chúng ta mua cũng gọi là cực kỳ tốt nhưng mà chủ bán thì giá 1 tỷ mốt thì thì là 1 tỷ mốt thôi không không thể thấp hơn mình cũng có ờ, làm giá này kia rồi nhưng mà không thấp hơn được cái này là chỉ sửa thực và cái lô đất của ờ, hai lô này thì ờ, tính từ cái móc chỗ kia tính từ cái móc chỗ này chỗ này nó cái móc này cả nhà đó, thì cái lô này là lô số 1 này đó có cái móc đó đỏ đó ừ, cái lô này rộng lắm đi ra tới đây ra chắc cái đầu tầm tầm khoảng đoạn này là lô số 1 bắt đầu từ đoạn này này bắt đầu đoạn này bây giờ ở trong này thì có móc nhưng mà chắc là bị nhả hết rồi thì từ đoạn này ra tới đây 5m sau 42 có 100 mét thổ cư đó, thì chúng ta có thể uh, quyết định mua ở đây hay không hay là có một số vị trí khác nha cả nhà à, toàn làm video thì có đất chú gửi thì toàn sẽ, sẽ làm nhưng mà cái nào thì mình mình toàn sẽ nói rõ cái đó nhưng mà về tiết chỗ này thì nó cũng khá gần với tiếng 4 thì bây giờ chúng ta sẽ chạy ra tiếng 4 nha à, theo theo hướng cái xe của mình đang chạy ra tiếng 4 và cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho Toàn nha um, trong thời gian tới thì Toàn sẽ cố gắng quay nhiều video hơn để cho uh, cả nhà của chúng ta xem và biết được là những cái vị trí đất cũng như là những cái cái lô đất mà hiện tại chủ bán lỗ gọi là thoát hàng nha cả nhà có chính xác là là ôm nhiều quá rồi bây giờ thoát hàng để mà giải quyết công việc chứ thực ra là bán lỗ như thế này thì cũng không ai muốn đâu Đồng Phú bây giờ hiện tại thực tế là là, là bán lỗ thì mới mới bán được đặc biệt là ở khu vực này bán lỗ thì mới bán được nha cả nhà nói chung là chính xác là như vậy cũng không thể nào mà mà mà, mà thị trường mình thị trường nó nó đang gọi là trầm mà mình nói là thị trường tốt được đó. rồi cả nhà à, theo trang toàn nha để đi à, ra tuyến bố cũng như ra trung tâm hành chính của huyện đồng phú nha cả nhà rồi thì bây giờ toàn bắt đầu à, di chuyển à, từ vị trí lô đất này chúng ta sẽ di chuyển đi ra trung tâm hành chính huyện đồng phú thì đầu tiên chúng ta ra ra tuyến 4 ha ra tuyến 4 này còn trung tâm hành chính huyện đồng phú thì toàn sẽ làm những video khác à, chúng ta sẽ ra tuyến 4 thì chúng ta sẽ sẽ biết được là uh, từ đây ra đó nó gần như thế nào tức là mình vào hết cái cái đoạn đám cao su non này này ở bên tay phải này cả nhà thì chúng ta ra tới tiếng 4 rồi ở đây thì à, tại vị trí này chúng ta có thể đầu tư được nha nhưng mà tàu cũng nói thẳng luôn là chúng ta xác định là đầu tư lâu dài 5 năm 10 năm đó mà khi khi mà khu nghiệp BKMX á thì à, chúng ta đón đầu và chúng ta có biên độ lợi nhuận cao chứ còn mua mà lỡ lướt sóng bây giờ thì à, không có nha mình đảm bảo luôn là à, ở đây mình gọi là đầu tư đầu tư lâu dài chứ không phải là đầu tư uh, ngắn hạn nha cả nhà và đây là tiếng 4 đây như vị trí là, là tiếng 4 này đó. thì nếu mà chúng ta đi đi xe vào được thì nó sẽ là tiếng 4 đây tiếng 4 sẽ cắt ngang qua đây ở phía trước ờ, phía trước này của chúng ta chúng ta thấy cái đất này đó, mất cái mô đất này đó, là tiếng 4 nha như vậy thì uh, từ lô đất từ từ vị trí đất mà mình vừa vay xong mình đi qua hết một cái đoạn đất có su non ấy à, là sẽ tới ờ, tuyên bố. và bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ đây chúng ta sẽ đi ra tới cái đám một cái vị trí đất nữa này một một cái cái ờ, vị trí đám đất cũng là đám bì mà ngày xưa toàn cũng hay đầu tư toàn ôm chỗ này cũng khá là nhiều Thank you.